Cảm ơn các bạn đã quay lại với module Kỹ năng quản lý công việc của Trung tâm Học tập và Sáng tạo. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số bí quyết để có thể quản lý công việc tốt hơn. Một trong những công thức để có thể quản lý công việc hiệu quả đó là LTT, liệt kê, tính thời gian, thực hiện. David Allen từng nói, Hãy viết ra tất cả những gì bạn đang quan tâm, tuy cách này không thể giúp bạn giải quyết hết vấn đề, nhưng nó thực sự tạo nên khác biệt. Bằng cách viết ra, mọi vấn đề được hiện diện rõ ràng, để căn cứ trên đó, bạn nhanh chóng ra quyết định. Phần lớn chúng ta đều thống nhất là cần kể ra danh mục công việc cần làm và thực hiện các công việc theo thứ tự mà bạn là cho là đúng, hợp lý. Vậy cách liệt kê như thế nào? Chúng tôi giới thiệu với các bạn cách thức để có thể liệt kê công việc mà không thể thiếu sót, phương pháp Eisenhower. Eisenhower là tổng thống thứ 34 của Hoa Kỳ, ông phục vụ hai nhiệm kỳ liên tiếp. Eisenhower là vị tướng 5 sao trong quân đội Hoa Kỳ, từng là tư lệnh tối cao của lực lượng đồng minh châu Âu trong Thế chiến II. Ông cũng là hiệu trưởng của Đại học Columbia. Giữ nhiều vị trí quan trọng như vậy, nhưng bằng cách nào đó ông vẫn sắp xếp được thời gian để theo đuổi sở thích chơi gôn và vẽ tranh sơn dầu của mình – Eisenhower khiến người khác nể phục trong việc duy trì năng suất làm việc không phải chỉ trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng mà là trong nhiều thập kỷ. Eisenhower chia công việc của mình ra thành 4 cấp độ P1 quan trọng khẩn cấp, P2 không quan trọng khẩn cấp, P3 quan trọng không khẩn cấp, P4 không quan trọng không khẩn cấp. Với những công việc quan trọng khẩn cấp ông sẽ làm ngay, với những công việc không quan trọng không khẩn cấp ông sẽ ủy quyền cho đội ngũ giúp việc, với công việc quan trọng không khẩn cấp, ông từ từ làm. Với những việc không quan trọng và cũng không khẩn cấp, ông bỏ bớt để giảm áp lực. Ứng dụng trong công việc tại công ty, chúng ta sẽ đi trả lời hai câu hỏi công việc này khẩn cấp hay không. Trong list công việc khẩn cấp, công việc có tính chất quan trọng hơn. Bằng 3 bước như sau.